thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đài lôi tuần và lô khung 3 ngày thì kết quả của chúng ta thì cũng đã ra rồi phải không ạ hai hôm thì mình có chút việc bận thì mình không lên chia sẻ được cho anh em thì uh, hai hôm của chúng ta thì chủ nhật và thứ bảy anh em nhé chúng ta đều ăn được cả đề được ăn cả lô anh em nhé thứ bảy thì chúng ta ăn được cái chạm 4 ngày hôm qua thì chúng ta ăn được cái chạm 8 anh em ạ lô của chúng ta thì ngày hôm qua chúng ta ăn được con 01 đó quá là tuyệt vời rồi cái thứ nhất là cái trạng 8 của chúng ta lui từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 từ ngày hôm qua ngày mùng 5 thì chúng ta cũng chiến thắng được cái trạng 8 này anh em nhé trạng 8 này trạng 4 thì hôm thứ hôm thứ bảy chúng ta cũng ăn được cái trạng 4 này anh em này đó ngày hôm qua thì chúng ta ăn được uh, bạch thủ lô 01 lót 10 thì nó về ngày uh, thứ bảy anh em nhé đó ngày đầu và ngày thứ hai anh em nào mà đánh bạch thủ thì chúng ta chiến thắng ngày thứ hai quá là tuyệt vời rồi đúng không ạ cái chạm 8 này của chúng ta thì ra rồi thì anh em nào có thể lui cái này đến mùng 7 nhé bốn số này đến mùng 7 cho mình 3883 và con 3388 này khá là đẹp anh em ạ chúng ta xem là hôm nay mùng 6 này mùng 7 mùng 8 thì mình nghĩ là mùng 88 mùng 8 tháng 3 ấy. thì anh em cũng để ý cho mình cái cặp 3883 này và 3388 anh em nhé còn cái chạm này nó ra rồi thì chúng ta bỏ nó đi chạm 8 chạm 4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 và con xiên 8858 anh em nhé đề thì chúng ta không ăn được đó dù sao thì chúng ta hai con lô ăn được một con lô và ghép xiên hai này thì chúng ta cũng chiến thắng anh em nhé quá là tuyệt vời rồi ngày hôm qua thì con 88 của chúng ta thì về ở giải tư này con lô 58 của chúng ta thì ở giải 3 này ghép xiên 58 của chúng ta về hai nháy này đó thì về phần xiên của chúng ta thì chúng ta cũng ăn được anh em nhé xiên 2 quá tuyệt vời rồi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 mình sẽ đi lấy 4 tuần gần nhất để test cho anh em nhé Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 2 này Thứ 6 này Chúng ta ghép lên 4 con ta có đề lưu tuần của ngày chủ nhật này ghép lần lượt thì chúng ta có 202 này 22 này đi cặp cùng con 77 282 và 292 đường cầu này của chúng ta chỉ có 8 số thôi kết hợp với đại chạm cứng của chúng ta để chúng ta lui tuần này chủ nhật ngày mùng 5 tháng 2 này ngày đầu tiên đề về 92 thì chúng ta đã ăn được con đề 92 và ăn chạm 2 luôn tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ tư này thứ năm này thứ sáu này đề về 20 thì chúng ta ăn được vấn đề 20 này và ăn tiếp chạm 2 Chủ nhật ngày 12 tháng 2 thì chúng ta có chạm 4 Chạm 4 cứng này Ở đây thì chúng ta có 3 con 6 6 bóng 1 thì chúng ta có 414 này 464 này và 484 thì chúng ta chỉ còn có 6 số thôi anh em nhé đó 6 lấy bóng là một thì chúng ta có 414 để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày 12 tháng 2 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 41 thì chúng ta đã ăn được con đề 41 này và ăn chạm 4 cứng luôn tiếp tục khiên xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ tư này thứ năm này đề về 43 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 4 thứ 6 này thứ 7 này Chủ nhật đề về 64 thì chúng ta cũng ăn được con 64 tiếp anh em nhé đó tiếp tục cái đường cầu này chúng ta lại có cái chạm 4 tiếp ghép lần lượt thì chúng ta có 414 này 434 này 454 và 464 8 số để chúng ta lui tuần Chủ nhật ngày 19 tháng 2 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư đề về 64 thì chúng ta ăn chạm 4 và ăn thẳng con 64 này anh em nhé trong cái dàn 8 số tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật tháng tuần thứ sáu này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 thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm 8 anh em nhé chạm 8 này chạm 8 của chúng ta lần lượt là 838 này 848 này 858 và 88 đi cặp cùng con 33 cái đường cầu này của chúng ta ở đây thì uh, cái chạm 8 kia là cái bộ đề của chúng ta là bộ đề 03 bộ đề 23 thì nó cũng liên quan đến 8 thì chúng ta bớt đi được rất nhiều số anh em nhé cái chạm 8 này chúng ta nuôi đến chủ nhật thì cũng khá là đẹp anh em cũng để ý cho mình trùng cầu thì chúng ta vào không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu đè lôi tuần của ngày chủ nhật về cái đường cầu lỗ khung thì em để ý luôn đây cho mình này lỗ khung của chúng ta thì gần đây khá là ok phải không ạ ăn liên tục chủ nhật này ngày mùng 5 tháng 2 ở giải 3 này anh em lấy hai con đột con số thứ hai và con số thứ ba anh em ghép theo cái đường mũi tên này thì chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ hai này thứ ba này và thứ tư cặp 9339 để chúng ta khung 3 ngày thứ hai thứ ba thứ tư anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai ngày thứ ba thì chúng ta ăn được cả cặp 3993 anh em nhé 39 và 93 thì chúng ta cũng ăn được cả cặp con 39 ở dãy 6 và con 93 của chúng ta ở dãy 3 này thì chúng ta cũng ăn được cả cặp luôn khung 3 ngày ngày cuối cùng thì chúng ta chiến thắng được tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 12 tháng 2 thì chúng ta có cặp 545 này để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 45 anh em nhé 45 của chúng ta về ở giải nhì này luôn ăn ngày thứ hai tiếp tục khiên xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 19 tháng 2 thì chúng ta có cặp 171 để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 17 này anh em nhé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 để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư 161 của chúng ta thứ hai thứ ba thứ tư cho mình trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu lô khung để cho chúng ta tham khảo và chơi trong vòng 3 hôm thì trên đây là cái bảng chốt số của đề lôi tuần của ngày chủ nhật và lô khung 3 ngày của chúng ta nuôi cho cái tuần mới này anh em nhé thì anh em cũng để ý cho mình về cái đường cầu đề chạm này của chúng ta là cái chạm 8 cứng này anh em nhé chạm 8 cứng và anh em để cho ý cho mình là con 383 và 484 này cá nhân của mình rất kết bốn con này anh em để ý cho mình trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé tất cả những con số chỉ là dự đoán thôi anh em nào mà trùng cầu thì chúng ta vào tiền không chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo anh em nhé